Hai, one point lesson はい今日のワンポイントレッスンです〇〇部長とアポイントがあるのですが Tôi có hẹn với trưởng phòng Tôi có hẹn với trưởng phòng